Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho bạn về cách thay đổi icon app ở trong ờ, Android Studio ở đầu và thay đổi ờ, hình ảnh background, icon filter ờ, vân vân là những hình ảnh trong app nằm ở đầu cách thay đổi như thế nào thay đổi màu sắc cho app ha. thì như vậy là đến phần này thì cái app của mình sẽ cái app của mình à, làm là hoàn toàn là là một cái loại app mới của mình ha à, từ một cái suột file à, và sau đó mình test để chạy thử ok thì à, các bạn mở suột file Android Studio lên à, suột code đó là music à, player ha cái suột code mình làm từ đầu thì à, trước hết đó là mình thay đổi về icon thì à, à, giống như video à, nhà lại video trước thì um, về cái phần icon thì nó nằm ở đâu đó là nằm ở trong cái phần drawable thì trong drawable này thì có hết tất cả những cái um, những cái thư viện về à, hình ảnh icon nó lót vào trong app thì ví dụ những cái này sẽ nằm có sẵn ở đây hết ha này ví dụ kích vào đây thì là nó ở đây ok đó đây đây là cái icon các bạn giữ phim control vào trong cái cái cái, cái suột code này khi các bạn kích vào một icon ở trên cái um, phần UI à, phần uh, giao diện của app thì uh, nó thể hiện thì lên trong cái phần uh, ờ, MI View và các bạn sẽ tìm đến cái phần à, đoạn code là à, công à, my map này đây các bạn nhận giữ phim control và các bạn kích vào đây sẽ nói hiển thị ra là cái icon đây là màu đỏ ha. thì uh, nó mà nó cái chuột file thì các bạn vào trong phần chuột file luôn uh, trong cái phần um, file đây đây chuột file chúng ta mở ở đây ha thì các bạn vào trong cái uh, ờ, sub file folder và chọn cái folder app chọn uh, folder uh, ờ, src thì uh, bất cứ mỗi cái uh, project một cái uh, dụng một cái folder project của android thì đều nó có cấu trúc của cái sub và cái folder như thế này hết ha cho nên uh, các bạn uh, lo các bạn chọn main và chọn phần REST Java là chữa tất cả những cái file ừ, Java và REST là chữa những file XML và file thư viện à, hình ảnh ừ. thì trong phần này thì cái số cái à, icon nằm ở trong những cái uh, folder này ha thì bây giờ mình sẽ thay đổi từng cái folder này uhm, chúng ta cần phải bắt buộc là vào từng cái folder để mà thay đổi bởi vì mỗi icon là có một cái kích thước khác nhau ok đây rồi thì, ừ, mình ra lại ha trước hết là mình sẽ mở cái icon này lên file photoshop để mình restyle lại ha kích thước oh sorry khi nãy mình à, xuất ra file gbet không có cái um, rồi uhm. đây up thuộc mains rest là bắt đầu resize cái thằng này thằng này là 1960 thì các bạn kết trục file cái size này đó, 96 196 ha ok rồi sau đó mình sẽ lưu chồng lên trên cái cái cái cái folder đó ha cái uh, hình ảnh này rồi xong đến thằng này kích thước bao nhiêu 144 14 app ratio main press tăng tin nhầy lên vào đây ok tiếp theo rồi mình à, đã thay đổi hết tất cả những cái icon ở trong cái à, folder rồi ok thì à, bây giờ mình quay lại phần Android Studio để coi có sự thay đổi gì không ha uhm. kích vào trong phần Rest Layout local file trong trong phần uh, activity setting này ok à, như vậy là đã thay đổi ha rồi trước à, và bây giờ mình sẽ thay đổi tất cả những color ở trong app ha. trong phần animate view à, trong phần animate view của cái bạn này nằm ở đâu mình sẽ tích vào đây yeah các bạn nhấn giữ phim control và kích vào chọn là Trouble icon setting này đây là cái logo còn cái background vào đâu đây background đây trong phần background này thì mình sẽ cho một cái màu nó khác nổi lên ha mình có thể cho màu này là màu vàng đây bây giờ các bạn mở trong cái phần là color hex này ra và mình sẽ chọn một cái màu nào đó cho nó phù hợp ha thì à, trong cái lọt màu này mình sẽ chọn một cái màu vàng uhm. à, cho em chọn màu này đây ha mình copy cái mã màu này và mình sẽ chạm vào đây ha mình thay đổi kìa mã màu đây ok thì như vậy là sẽ thay đổi hết cái cái, um, cái, cái phần màu sắc ở trong cái mạng này rồi xong bây giờ mình sẽ duyệt từng folder à, và bây giờ mình sẽ thay đổi cái màu của cái um, background này ha thì um, thay đổi màu, màu background này thì mình sẽ vào trong phần à, activity main là phần chính à, mình sẽ tìm đến cái à, mảng màu đó nằm ở đâu toàn kích vào trong cái phần uh, um, background ha rồi trong cái phần này thì mình sẽ thay đổi cái màu màu cho background này view xem này cho cái thằng này trước đây uh, và vâng, cái phần background này có phải là màu màu này không uh, ok Ừ. trong phần background này à, phần uh, cái mạng trên này thì mình sẽ thay đổi cho nó một cái màu ha à, uh, cho nó màu vàng này đây ha quay lại android Mình tắt photoshop nhé Đó. quay lại android rồi nhảy vào đây Đó. rồi thì như vậy là ra cái màu um, màu vàng ở đây Đó. rồi bây giờ mình sẽ tìm đến cái cái cái um, cái mạng cái màu lên này này play item play xong kích vào đây uh, à, color list background ha các bạn uh, nhận dự phim control và các bạn click vào tấm trên cái uh, cái hàm này đấy thì ra đó thì này thì ra ra một list ha background list color thì uh, màu này là màu gì chọn một cái màu sắc ha chọn một màu nào đó này mình sẽ chọn màu này để làm background ha um, trong cái phần là file color thì uh, các bạn chọn tìm cho mình uh, những cái background chủ như cái này á là chọn thằng này ha mình control click vào đây và click vào thằng này làm uh, list background thì mình sẽ thay đổi ở đây ha à, Moonlight list background selection ok thử xem đó nó sẽ thay đổi hết tất cả những cái à, cái, cái giao diện này và, và còn phần dưới này nữa ha thì à, phần dưới này, này nằm ở đâu ừ, rồi những phím này color ba ba list background này chuyển sang ờ. rồi rồi ờ, à, còn cái background này thì uh, chắc là sẽ nằm ở trong cái phần uh, drawable và chúng ta sẽ chat trong phần drawable này một cái background đây granular uh, background này mình sẽ dạng cái cái cái cái cái mạ màu của mình cần ờ, thay đổi ở đây ha ok rồi mình sẽ quay lại trong cái phần ờ, activity main rồi làm full hết luôn rồi như vậy đã thay đổi hết màu vàng ha ok à, nhưng mà màu vàng này có vẻ là sang quá à, bây giờ mình sẽ thay đổi lại một cái màu khác đây uhm, màu nào cho nó tối tuổi ha à, thay đổi màu này màu đà này ha thì à, để thay đổi màu đà này thì mình vào trong phần à, playlist này lại ha trong phần playlist này mình sẽ chọn cái thằng này background color này ha rồi đây là màu đà còn cái background này thì mình sẽ chọn phần layout item play này giống như cái này ha kích vào color mp dispatcher và mình sẽ thay đổi cái phần này rồi à, sau khi thay đổi xong mình review lại ha à, đã thay đổi xong thì à, đây phần mains vẫn còn màu vàng thì mình tạo vào routable và mình tìm đến cái phần gradient background mình sẽ thay đổi hết tất cả những cái color ok ừ, thay màu vẫn ghế quá ha mình kiểm tra lại à, main activity ok rồi các bạn tìm vào thay và vào background đát nha phần này chúng ta sẽ Okay. No. thin dark blue background ok à, sau khi thay đổi xong rồi thì chọn clean chọn review mình sẽ à, cài cái máy áo lên ha à, ok thì à, bây giờ là à, chúng ta sẽ được cái phần à, color rồi ha thì như vậy là à, thay đổi icon và thay đổi tất cả những cái à, hình ảnh ở trong app và thay đổi thì color trong cái app là thành công ha rồi